chào toàn thể các anh em đang xem video nha thì như anh em thấy ờ, trên đây á là tôi đang test cái con máy đánh bài CVK 700 bản C một cái dòng máy rất là mạnh hiện nay anh em nhé thì cuối năm rồi khi anh em mua cái dòng máy đánh bài để mà chơi tết á thì khuyên anh em như thế này anh em anh em nên lựa chọn cái dòng máy nào mà cho nó hiệu quả một tí tuy giá tiền nó hơi cao nhưng mà nó giúp cho anh em là trong quá trình chơi á đạt hiệu quả cao anh em nhé về con máy CVK 700 này thì đã được tích hợp 12 camera với phạm vi quét của nó là lên tới 40 phân tính từ đầu máy anh em nha anh em đặt bài thì anh em không cần phải đặt ngay tâm như những dòng máy bình thường và anh em cùng xem đây nó sẽ tính từ như thế này và nó lệch ra ngoài đây đấy và anh em đo thì nó tới 40 phân rồi anh em thấy không ạ không có cần ngay và đặc biệt anh em đặt ngang dọc gì nó cũng báo cả anh em thả bài một phát xuống là nó báo ngay anh em ạ à. anh em cùng xem nhé thái một phép là nó báo ngay đẹp không? Đấy. anh em đặt bài và đem kinh thì cái tốc độ báo bài của nó là không một giây nha anh em cùng xem nó đặt phép và đem kinh ngay là nó báo ngay đây là một cái dòng máy thì ờ, nói chung là anh em sử dụng nó trong một cái sòng sỡ lớn thì tôi cam đồng anh em cực kỳ ok kèm theo đó cái tầng sóng bắt với lại những thiết bị soi rất là mạnh nha anh em nha ví dụ cái nên kết nối với lại những cái đồ soi á, thì khoảng cách tầng sóng của nó từ khoảng chừng 5 đến 7 mét nha anh nha rất là mạnh luôn và cái tốc độ bắt mã vạch của nó cũng rất là ok em xem nha đặt các vào lên trên ra đây em thấy mà đấy đây là tôi đang thử cái môn bài cào nha anh em nha với cái cách chơi là bán cái nó báo một thì tức là nhà mình là lớn nhất tôi kiểm 7 người 1 2 3 4 5 6 7 và anh em xem kết quả nhé rất là chuẩn luôn anh em thấy không ạ 9 điểm xì cơ anh em thấy chưa rất là hiệu quả và đặc biệt cái dòng máy CVK 700 này á khi anh em chơi những cái địa hình ví dụ như là long đây là cái tấm thảm long nè để cố tình tôi đặt cái tấm cái tấm thảm long để cho anh em xem nè hoặc là anh em chơi trên đệm hoặc là chơi trên chiếu anh em nha thì anh em cứ yên tâm anh em cùng xem nha đây là một cái hộp máy tu kê lên tầm chừng 5 phân và anh em cùng xem nha tất là báo rất là nhanh Đấy, rất hợp cái địa hình là gồ ghề anh em thấy mà anh em kênh này Đấy. anh em thấy chưa và đặc biệt cái dòng CVK đây nó có một cái chức năng nữa tức là nó hỗ trợ cho anh em chơi những cái môn bài ví dụ là đủ người bài binh Ấn Độ nè hoặc bài binh 13 lá binh Ấn Độ 8 người đi hoặc là bài binh 13 lá 4 người thì khi anh em kinh nửa bộ bài ra các nửa bài ra anh em không cần phải chồng lên lại máy nó quét qua và nó vẫn hỗ trợ cho anh em biết được nhà nào lớn nhất với tỷ lệ là tầm khoảng chừng 90 phần trăm nghe nha Nói chung là rất là chuẩn xác đối là những cái dòng máy thường thì bắt buộc anh em phải kinh ra và anh em chồng lên lại thiếu một lá máy cũng không báo còn đi riêng dòng CVK đây á thì anh em mới yên tâm và tôi thử trên cái địa hình gồ ghề tức là tôi sẽ kê bộ bài trên cái hộp đây tầm khoảng chừng 5 phân và chơi cái chế độ là cắt nửa bộ bài cho anh em cùng xem cái độ chính xác và độ hiệu quả nó mang lại anh nhá ví dụ như là bài binh Ấn Độ đi đấy anh em thấy giờ tôi chỉnh là 8 người và anh em cùng xem nha đặt bài trên cái hộp ok nè và kinh ra anh em cùng xem nha đặt bài nè và kinh ra nè nghe thấy không là cái báo này đây 8 người là 48 lá là còn dư 4 lá đúng không em bây giờ tôi sẽ kinh trên 4 lá tức là tôi kinh sẽ còn tầm tôi kinh khoảng tầm 10 đến 15 lá và tôi sẽ chia thử cho anh em cùng xem và anh em cùng khảo sát kết quả nha em đặt bài em kinh anh em nghe không máy báo hai tức là nhà số 2 đến nhất đúng cho anh em thì trong may là đã hơn trong may là đã hơn 4 lá rồi nè anh em thấy chưa và chia nha bây giờ tôi sẽ chia nửa dưới trước đấy và bắt đầu là sẽ chia tiếp tới nửa trên các anh em lại kêu tôi cắt ghép video hôm nay máy báo hai tức là nhà số 2 lớn nhất đây nha anh em nha đấy ba bốn năm sáu bảy tám đúng không ạ rồi tiếp tục nửa còn lại này nha đấy rồi bây giờ dư bốn lá thì đúng mới là chuẩn của nó nè đấy máy báo hai đúng không nè thì tất cả nhà số 2 còn nhất đây anh em cùng xem kết quả nha nếu mà 99 thì coi cứ khỏi con coi khỏi cần phải coi những nhà còn lại anh em nha rồi bò anh em là 98 đây bò số 2 còn nhất cũng như nè tất cả nhà còn lại sẽ như thế nào Mọi anh em cùng xem nha đây là một cái chế độ một cái chức năng mới của dòng CVK nha hỗ trợ cho anh em cắt nửa bộ bài không cần chồng qua lại máy vẫn quét qua và nó báo cho anh em là cái tỷ lệ chuẩn xác là 90 phần trăm anh em cùng xem nha bài lần đây là không có chín nè một nhà nha ăn một nhà nè tiếp tục 91 nè ăn hai nhà không có chín nè ăn ba nhà rồi ba tay năm chạy một nhà thôi nha đây tám chạy hai nhà anh em nha tiếp tục rồi thằng này là 94 ăn bốn nhà nè tiếp tục anh em nhé đây chính bù đó anh em thấy không cái độ chính xác của nó là hoàn toàn tuyệt đối nha em nha và đặc biệt cái con máy CVK 700 này nó có camera cảm biến chức năng của camera cảm biến là để khi anh em chơi những cái địa hình ví dụ như là ngoài trời dưới bóng râm đó, những cái nơi mà có nắng mặt trời chiếu vào á, thì camera cảm biến giúp cho anh em mà cản ánh sáng nha anh em nha và nó vẫn bắt mẻ vạch với tốc độ là y như bình thường anh em chơi trong nhà hoặc là những cái nơi thiếu ánh sáng anh em nha đó là cái chức năng camera cảm biến còn nhiều anh em không biết thì anh em cứ hỏi cái camera cảm biến để làm cái gì thì bởi vì nó chỉ có chức năng như thế thôi anh em nha còn tốc độ của nó thì anh em đã xem rồi rất là nhanh cực kỳ nhanh luôn và đặc biệt anh em mua hàng nha anh em lưu ý là để tránh bị tình trạng lừa nói chung cuối năm rất là, là nhiều thì có một số thành phần là quay xong đó xong một thay đổi số điện thoại thì anh em lưu ý nha anh em mua hàng ở đại lý nào thì nên thứ nhất là lựa chọn cái đại lý nào có số lượng hàng nó nhiều nó phong phú thứ nhất để làm gì chế độ bảo hành cho anh em là một đổi một trong vòng một năm nha anh em nha thứ hai hàng hóa nó mới nó chất lượng thứ ba giá cả nó hợp lý và đặc biệt á, khi anh em mua thì anh em nên xác minh hoặc là kết bạn qua zalo để xem trực tiếp hàng hóa trên đại lý hoặc là tới nơi nha anh em nha để kiểm tra hàng và test hàng anh em còn thắc mắc cái gì á chị liên hệ trực tiếp với số thoại 0986 51666 anh nhân viên chúng tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em kỹ thêm hơn ok nè mua máy thì em được nhận ngay hai cây bài và bạch tùy chọn đố lại tất cả những dòng máy nha một ta phone và một hộp pin Đấy. cuối cùng tôi xin kết thúc video hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo